rồi mình bắt đầu ngay uhm, thì uh, bữa giờ mấy anh em uh, bên bán hàng uh, đã thực hiện một số cuộc gọi cho khách hàng để tiếp cận mà cũng không không không thể nói một số mà có thể là thực hiện rất là nhiều rồi à, từ trong quá khứ trong những quá quá trình mà anh em làm việc ở những môi trường khác rồi về đây nữa thì cũng trải qua rất nhiều những cái cuộc giao tiếp khách hàng thì chắc chắn điều rằng là cái việc mà à, gọi điện cho khách đã là cái công việc thường nhật của các em kinh doanh ừ. vậy thì cái câu hỏi đặt ra là những cái cuộc trao đổi của mình với khách hàng nó có, có hiệu quả hay không và những cái vấn đề gặp phải là gì và cách để tháo gỡ và xử lý các vấn đề liên quan đến cái cuộc gọi ờ, với khách hàng như thế nào đấy là cái mục tiêu của cái buổi thờ của ngày hôm nay vậy thì điều đầu tiên là mình muốn trao đổi với anh em là những cái mục tiêu mà mình cần nhắm đến mình nhắm đến trong cái việc thiết lập cái cuộc gọi với khách hàng là những mục tiêu nào mình xác định rõ là mình gọi cho khách hàng để làm gì để làm gì tức là mình đang muốn nói đi về chi tiết nha chứ không phải nói không nói về cái tổng quan đương nhiên đó mình ờ, thiết lập mối quan hệ với khách hàng hoặc là mình gọi để bán hàng chẳng hạn vậy nhưng mà về chi tiết hơn là mình gọi để làm gì mình phải xác định được mình gọi để làm gì đã cái tiếp cận mà đầu tiên với khách ừ. một mối quan hệ là cũng vậy mà đầu tiên tiếp cận đó mang lại giá trị nào thật sự có giá trị là người ta biết đầu biết đầu tiếp mình rồi đầu mình mới bàn chi tiết ừ. ví dụ như em muốn uh, lôi một khách đi xem nó có căn này rẻ thị trường 10 phần trăm ở năm khu này tức là người ta hẹn đi coi ngay cái của em là em nói là đầu tiên là giá trị ha giá trị là quan trọng nhất ờ, đối với một khách ờ, đầu gặp mình à không mình đang anh đang đang quan tâm là mình mong muốn đạt được điều gì khi gọi cho khách hàng đầu tiên là xuất phát từ mình trước đi ừ, mình trước cái đó là em à, ừ, em đang ừ. nói khách hàng à, khách hàng thì như vậy là đúng rồi đó cái này em mong muốn chắc chắn là thứ nhất là khách hàng quan tâm đến sản phẩm của mình mình giới thiệu đầu đầu tiên thì mình hay sẽ hay giới thiệu sản phẩm mình đang có tức là cung cấp thông tin sản phẩm cung cấp thông tin sản phẩm cho khách biết còn em là đâu đâu khách cái mục đích của em là gặp khách để gặp khách tức là mình nói tất cả những mục đích mà mình mong mình mong muốn để sau sau đó thì mình sẽ mổ xẻ từng từng, từng cái một anh em mình chơi ở đây theo kiểu là giã chiến luôn đánh ờ, đánh đúng vào cái cái mong muốn của mình luôn và đầu tiên là mình xác định là đưa ra các mục tiêu này đưa các mục đích này rồi xem rằng mục đích này có thực sự cần thiết hay không là mình sẽ mổ xẻ sàng lọc và mình đánh từng cái một ok vậy mình cứ đưa thoải mái đi sai đúng không quan trọng nha đừng có nghĩ là chuyện sai đúng đó là chuyện bình thường cứ đưa thoải mái à, nhu cầu của khách hàng tức là nắm bắt nhu cầu vâng. ừ. yeah. tiếp đi em còn cái gì nữa không cái ờ, cái mục đích cuối cùng nữa là có thể bán được hàng à, bán hàng cái mục đích to nhất cuối cùng còn cái gì mục đích này là là là là là dạ, bắt đầu nếu mà đã có ý thì trước cái bán hàng em nghĩ là cái mục tiêu tiêu làm sao để khách hàng đi xem đất ta xem à, xem đất cứ thoải mái tại vì anh em mình phải chia sẻ thoải mái anh em mình mới có nhiều chiều trong nhận xét của vận một vấn đề ha tiếp tiếp thì những cái này cũng có thể là thiết thiết lập quan hệ với khách hàng ừ, ok thiết lập quan hệ ha ừ, mối quan hệ cung cấp thông tin sản phẩm gặp khách hàng nắm bắt nhu cầu khách hàng bán hàng xem đất thiết lập mối quan hệ tiếp nào còn gì đúng không nào nóng mắt <coughs> ok thì tạm thời mình uh, cứ cho rằng là có những cái nội mục tiêu đó nhưng mà để mình phân tích từng cái cái cái mục tiêu một việc việc, việc đầu tiên là như cái nội dung đầu tiên là cung cấp thông tin sản phẩm thì có thể đây cũng là một trong mục tiêu có thể đây cũng là mục tiêu tuy rằng là là ưu tiên hay không ưu tiên thôi việc đầu tiên mình phải nói đến là anh em mình gọi điện cho khách thì đôi khi anh em mình hay bị cái tình huống này. khách nó reset từ chối thậm chí không thể mặt máy gọi đến nó nhìn thấy số lạ lạ này không bắt máy luôn vâng. bản thân kiểu như như mình thế thôi thấy lạ lạ mà không nghi ngờ là số điện thoại quảng cáo là không thèm nghe à, không thèm nghe luôn <coughs> đúng không mình, mình mình cảm thấy là cái tâm lý của mình là cảm giác là thấy mất thời gian cho mấy chuyện này quá là mình mình không nghe đấy là những cái cái cái phản ứng đầu tiên chưa nhận cuộc gọi thì tâm lý khách đã như vậy rồi vậy nên là cái mà mình cần đầu tiên cần đầu tiên là phải thiết lập được cái mối quan hệ thiết lập được mối quan hệ tại vì khách không bắt máy thì vô nghĩa mục tiêu đầu tiên và then chốt nhất nó là cái yếu tố đó tất cả những cái kia cũng cũng là những mục tiêu quan trọng chứ không phải không nhưng việc mục tiêu then chốt đầu tiên đó là thiết lập mối quan hệ chứ nếu không có điều này thì những công tác khác không thể thực hiện được đúng chưa anh em mình chắc chắn là bị từ chối cuộc gọi nhiều rồi thậm chí có những khách hàng thì không nghe máy có những khách hàng thì tắt máy gọi là có những khách hàng thì gọi là phản ứng thiếu tích cực à. thậm chí có những khách hàng thì họ uh, nghe bất động sản à, không cần không cần tức là nói mình cảm giác là mình mình sẽ sẽ sẽ sẽ hơi tự ái à, hơi tự ái ok vậy thì cái mục tiêu đầu tiên anh em mình xác định đến đó là thiết lập lợi mối quan hệ còn tất cả những kia quan, quan trọng nha chứ không phải không quan trọng tất cả những nội dung này không phải phải là không quan trọng nhưng mà đầu tiên phải xét đến là cái thiết lập mối quan hệ này để là cái cầu nối cho những bước tiếp theo nếu không có bước này thì anh em mình thua luôn từ bước ừ, xây dựng rồi xây dựng mối quan hệ rồi là coi như là những công việc về cung cấp thông tin hoặc là nắm bắt như cầu khách hay bán hàng hay là xem đất đều vô nghĩa hết không thực hiện được à, vậy là thấy cái mục tiêu quan trọng chưa đó mình mình sau là người ta thường thiết là mối quan hệ như cuộc gọi mà à. đầu tiên khách thì sắp thì là như thế nào đấy thì ok vậy thì à, mình xuống cái để mình xác định cái nội dung đó à, vậy mình xuống tiếp theo cái nội dung tiếp theo là vậy thì mình trao đổi đây là cái việc là thiết lập mối quan hệ nó như thế nào Đấy. thì để để thêm những cái một hai nội dung nữa ở đây mình có liệt kê thêm này như cái này đúng theo cái ý của bạn là của, của chỗ đấy này các em này nắm bắt xác định nhu cầu khách hàng cái bước thứ hai này giống như cái bước à, em các em liệt kê đây này nắm bắt nhu cầu khách hàng này đúng luôn á tức là cái nội dung này là chính xác tại sao sau khi mình đã đã thành công trong việc thiết lập mối quan hệ rồi thì cái công tác nắm bắt nhu cầu khách hàng phải được đặt ở vị trí thứ hai tại nếu mình không không không nắm bắt thì mình đưa thông tin sản phẩm một cách chung chung chắc chắn là anh em mình sẽ thất bại ngay lập tức ờ, khách nói là tôi cần một cái sản phẩm giá 2 tỷ rưỡi ở thủ đức à, gành đang đang nghe có vẻ là có mùi rồi <laughs> nhưng mà đấy đây là những cái mà thông tin mình tiếp nhận ban đầu vậy nếu mình không nắm bắt thông tin thì mình sẽ không xử lý được thông, thông tin đúng là tất cả đều có lời giải hết nhưng mà việc đầu tiên là à việc thứ hai này nhưng mình phải xác định cái nhu cầu khách đang cần gì đã ok và nội dung thứ ba là bắt đầu mới đến cái công tác cung cấp sản phẩm ừ. đấy đấy là cái ba cái bước mà gọi là có thể là có nhiều bước khác nhau tuy nhiên mình đi trong một cái, cái cái giới hạn của một cuộc gọi anh em mình sẽ không đi quá nhiều tại vì ờ, khách cái tâm lý khách không muốn nghe quá nhiều đâu nhưng mà ít nhất mình mình đạt được ba bước này thì thì nó gọi là tương đối đầy đủ tương đối đầy đủ. đương nhiên là mình đâu phải dừng lại đây giới thiệu mà cái quan trọng mục tiêu của mình là kéo khách hàng đến xem đúng không là nhưng mà ừ, giới thiệu sản phẩm rồi cái chi tiết trong đó nó như thế nào thì mình sẽ thực, thực hiện ở trong, trong cái việc phân tích chi tiết Đấy, ok vậy quay ngược lại cái nội dung liên quan đến thiết lập thiết lập mối quan hệ vậy thì thiết lập mối quan hệ như thế nào không có cái cuộc gọi nhé vì cách này là mình mình mình chơi theo kiểu là chưa biết nhau thì có hai tình huống có hai tình huống đối với trường hợp thiết lập mối mối quan hệ qua cuộc gọi này tình huống thứ nhất là ông khách hàng để lại thông tin trên trên những việc ờ, trên những dịch chạy quảng cáo của mình đó là mình gọi đó là cái cái cái hướng tiếp cận thứ nhất hướng tiếp cận thứ hai là mình chủ động gọi cho khách à ba cái còn cái nữa là mình đăng tin khách gọi ba ba cách thức đúng không ba ba cái hướng mà tiếp cận khác nhau tại mỗi cái mỗi cái, cái tình huống này nó sẽ có một cái một cái gọi là, là, là đặc điểm khác nhau trong trong việc uh, thiết lập cuộc gọi uh, thiết lập quan hệ cái tình huống thứ nhất là À, khách chủ động chủ động tình huống thứ hai là chủ động gọi khách và tình huống thứ ba cái khách chủ động là nó có hai trường hợp trong đó thứ nhất là khách đã để lại thông tin mình, mình gọi cho khách và có thể là khách gọi cho mình luôn đó là toàn là khách chủ động thì người ta mới để lại thông tin ừ. tuy nhiên là để lại thông tin là ngày hôm sau bắt đầu mình mới gọi lại khoảng một hai ngày gì đó hoặc là một vài giờ sau rồi mình mình nắm bắt mình mới gọi thì mình cứ phân tách ra à, còn tình huống thứ ba nữa là gì nhỉ cái khách chủ động này à, chủ động gọi này còn kia là khách chủ động để lại thông tin xong mình gọi lại này à, bọn nãy mình phân tích sơ ra ba cái Thế là đó là những cách mà đã có một danh sách khách hàng ừ. người ta có nhu cầu muốn mua sản phẩm đây là đang có gọi điện cho những cái danh sách đó không cần nhiều nhắc để đề đó ừ. nó nó nó đang làm nó không vào bị động tâm cái chủ động á là cái mấy cái thông tin mình làm họ trực tiếp cho mình vì nó khách chủ động là là mình đăng tin mà khách gọi đến là mình luôn trực tiếp vào cái sản phẩm với dụ khách mình đăng thông tin là cần muốn muốn bán căn nhà ở vị trí nào đó ý là à. em đăng tin khách gọi hiểu rồi à. đó là nó cũng nằm trong khi, khách hàng nó có nhu cầu à thì, thì trường hợp đó dễ hơn đúng không trường hợp đó dễ hơn còn trường hợp thứ hai là mình chủ động gọi cho khách chắc là có hai cái thôi đúng không ừ, dạ. có hai cái thôi chứ không phải ba đâu vậy ok vậy thì tình huống thứ nhất là khách chủ động gọi cho mình trường hợp này dễ lý do là mình cái ông có cần mình ông thấy sản phẩm rồi ông thấy mọi thứ liên quan đến sản phẩm và thấy có cơ hội trong đó và ông mới gọi cho mình tức là ông nghĩ rằng miếng này vừa miếng với ông để ông gọi để hoặc là ông để ở hoặc là ông ờ, đáp ứng được cái nhu cầu về À, kinh doanh của ông đầu tư của ông đóng ông gọi ok thì trường hợp này thường chúng ta sẽ làm gì thường chúng ta làm gì công tác trao đổi với khách vậy ví dụ như là có ai đó gọi cho mấy anh em này các anh em sẽ trả lời sẽ, sẽ nói hẹn ai thứ nhất là cung cấp thông tin và hẹn hẹn ra nói chuyện thì mình sẽ có thông tin bắt đầu hẹn gặp trực tiếp nói chuyện đưa thông tin này tức là mối nợ này dẫn đi xem này trong cuộc hẹn nó nó bao quát hết những cái vấn đề kia rồi nó nó sẽ tốt hơn mình nói điện thoại điện thoại nhiều khi mình chả biết ông đó thật sự là khách nữa không <coughs> à, mình đặt câu hỏi lại này khi khách gọi đến cho mình tức là khách chủ động gọi cho mình thì mục tiêu của khách là gì mình phải biết được cái mục tiêu của khách nãy là mục tiêu mình bây giờ đến mục tiêu khách vậy thì việc đầu tiên anh em mình phải xác định là khách muốn cái gì khi gọi cho mình thông tin của à, muốn thông tin cụ thể à. ok vậy là mà cụ thể cái thông tin về nó khách cần này khách cần biết này vậy là cái đầu tiên là thông tin cụ thể xác minh thông tin ha xác minh ờ, tôi chả biết mấy ông quý này răng có đúng không tôi xác minh phát cái tình trạng là lừa dối thông tin nhiều lắm rồi báo năng luôn rồi mẹ mấy cha này cũng nguy cơ lắm đây nhìn thơm thơm này khả năng cũng ờ, treo đầu dê bán thịt chó đây <laughs> rồi vậy vậy vậy cái đấy là cái mục tiêu đầu tiên chưa chắc khách đã ờ, chịu đi xem chưa chắc à, mới là, là xác minh xem bọn này nói đúng không rồi xác minh xác minh khách xác minh gì thông tin nói chung chung à ok tức là thông tin thì nó bao gồm ok chi tiết thông tin trong đó nhưng cái mà đặc biệt những cái đặc biệt mà khách hay quan tâm nhất là gì trong việc việc xác xác minh thông tin giá và tâm lý à. giá chính xác và pháp lý chỉ giá và vị trí vị trí vị trí với nhau pháp lý đấy giá này tâm lý vị trí vị trí này pháp lý này gì nữa cơ sở tầng đường xã có đúng vậy không có to không xe hơi có lọt không gì nữa có à, y phong thủy không Ừ. đại khái là sẽ có rất nhiều thông tin mà khách cần nhưng mà tập trung vào mấy cái quỹ này này đúng giá đúng cơ sở tầng đúng pháp lý đúng vị trí đúng nhưng có diện tích có đúng không xây dựng được bao nhiêu pháp lý đúng đấy là xây dựng được bao nhiêu diện tích xây dựng rồi những cái ưu ưu và nhược điểm của khách thì đôi khi khách chứ không biết là có để ý chuyện đó không nhưng mà những cái đó mình cần sâu ra cho khách đúng không vậy là đó là những cái khách cần vậy thôi khách cần thì thì, thì sao khách cần thì sao mình ờ, mình cho khách thôi đâu tiền mình nếu có cho khách nhưng mà thông tin được đây thông tin thì đây đây là khách cần giá có giá khách cần vị trí vị trí cần pháp lý thì có sẵn sàng những file pháp lý cần cơ sở tầng thông tin về hình ảnh về video cũng có luôn và những ưu điểm đặc biệt là những ưu điểm của miếng đất phải sâu ra hết <clears throat> ok bây giờ ờ, thử một phát coi thử một phát ví dụ là mình là, là, là, là ờ, có một ông khách hàng gọi đến và thử sâu hoặc những thông tin này cho khách một cách đó anh em kinh doanh thử à. Dạ. Dạ, thực tức là mình mình mình coi như mình đang đang đang cái khách đang đang tiếp khách đang tiếp khách qua điện thoại đi dạ, tức là ờ, đầu tiên là cái tâm thế là thoải mái nha thoải mái tự tin tại vì sao mình có ăn cắp ăn trộm không đéo nó đâu mà sợ đúng không ngâm nhật thoải mái thứ hai là tự tin bởi vì mình đi bán hàng mình có đi xin đâu mà mình là người đem lại lợi ích cho khách hàng này đúng chưa nào mình giúp cho khách hàng mua sản phẩm này mình đang giúp họ đương nhiên là cũng ngành nghề của mình nhưng thực sự là mình đang cũng là với góc nhìn của của khách hàng thì khách hàng đang nghĩ là mình đang giúp họ chứ đâu phải là đơn đơn thuần là mình đi kiếm cơm đâu mình đang giúp cho khách hàng khách hàng cần những cái căn nhà ở đúng theo nhu cầu của họ hoặc là khách hàng cần những cái cái cái sản phẩm đáp ứng cái mong muốn của họ để đầu tư ví dụ vậy vậy thì mình tâm thế của mình là tự tin thoải mái thì dạ. mình à, trao đổi với khách vậy thì việc đầu tiên là à, thử phương pháp liên quan đến cái, giá à, cung cấp thông tin sản phẩm xem là nếu là khách thì khách cũng nghe có sướng tai không à. <laughs> bây giờ mai mốt đây rồi em gì không thôi à, à, sự thực hành mà nói là ngay đi nhá alo à, đo đúng không em dạ đúng rồi anh ừ thấy em lên cái căn nhà đối diện với uh, tổng đông tương lai phòng em à còn á à nó hỏi cái cái cái, cái nền này trong hẻm một năm hai mươi em đánh hả anh à, không biết một năm hai mươi chỗ nào mà em em có thể à, chị giúp anh cái vị trí còn đâu à vị trí thì của cái này anh anh đang đâu anh à, để có gì nếu mà không biết đường thì em chị vị trí nó cụ thể còn không thì nếu nếu mà anh biết cái chợ Long Trường không? Rồi biết anh đó nếu mà từ chợ Long Trường đi lên khoảng 20 mét nữa là tới đó là à, cái đất của mình hẻm như thế nào hẻm hẻm này cái, cái đường của mình đường nhựa 6 mét luôn á khu uh, đó người ta ở đâu nè cái này dân cư ở trong nước hết là nhanh nha à, cái cái diện tích như thế nào cái này diện tích như em đăng luôn á cái này năm mười năm nhân người diện tích công nhận của mình hơn năm mươi mét vuông cái giá này là thì tốt hơn mà sợ đúng rồi giá này là giá tốt của anh giá anh chính xác rồi sao anh thấy ờ, mấy bạn đang khi đấy tầm khoảng ờ, bốn mười ba năm mấy vô có hai triệu tám À, ờ, thì là, là sau mình có nhiều trường hợp lắm bây giờ thông tin thứ nhất là thông tin có thể sai lệch thì nhiều bạn có thể tham thông tin thứ nhất là phải một sẹt hai sẹt như thế nào đó đường lớn đường nhỏ cái em không thể so sánh được cái mức mức giá hai tỷ tám thì vẫn có thôi em cũng không dám nói các bạn nó đang đúng hay đang sai nhưng mà mình cần xác định thông tin cụ thể nếu mà được thì anh cho em cái hẹn đi anh em mình xuống trực tiếp gặp nhau trực tiếp thì nó dễ trao đổi hơn từ cái này các anh cần phải uh, xem uh, xét lại nghiên cứu lại và hơn kia thì anh sẽ liên lại Ok, cảm ơn, cảm ơn rất hay nhưng mà để mình sẽ trao đổi thêm những, những cái nội dung liên quan đến việc ờ, cái nội dung trao đổi này ha thì việc đầu tiên là cái nội dung về ờ, gọi là nắm bắt thông tin cá nhân mình chưa có Từ đầu tiên là phải nắm bắt thông tin cá nhân ví dụ như là ờ, khách hàng và phải phải nắm sơ bộ là à, tên anh chị là gì Đấy. cái đó là cái cái cái cần để mình trao đổi với khách tại vì khi mà khách được gọi tên ấy, thì thường cái tâm lý của khách hàng nó cảm thấy thích hơn tí đúng không nào ví dụ như là mình mình mình trao đổi với khách mà mình nói cái tên của khách dùng cái tên của khách trong cuộc trao đổi thì khách cảm thấy thân thiện hơn và gần hơn khi đó cái khoảng cách giữa bên bán hàng và khách hàng nó sẽ gần lại một, một bước đó. đúng chưa nào vậy việc đầu tiên khi mà mình mình thực hiện việc tương tác với khách đó là phải nắm thông tin khách hàng về tên tuổi tên khách ít nhất là tên khách đấy những cái đôi khi mình mình làm nhiều nhưng mà mình chưa hệ thống hóa lại xem mình có đúng hay có sai hay cần điều chỉnh gì không ở đây anh em mình trao đổi với nhau là không có chuyện đúng không có chuyện sai tại vì chẳng qua đó là một cái gì đó là một cách gọi là hệ thống hóa lại hệ thống hóa lại vậy ờ, thông qua cái cái cái cái công việc này việc đầu tiên mình muốn nhấn mạnh đến anh em một chỗ là gì à, nắm rõ cái tên của khách hàng để mình tiện xưng hô đó là những cái cái đầu tiên và cái nội dung thứ hai như nãy trao đổi thì mình chưa thấy đẩy được cái ưu điểm của sản phẩm tại vì trong một cuộc gọi không quá nhiều những cái cái cái cái, cái thời gian và những cái ấn tượng để lại cho khách hàng cũng cần phải cô đọng mình không cần phải trình bày quá nhiều đừng cứ đi theo cái cách cách dẫn dắt của khách có thể khách hỏi nhưng mình sẽ cuốn khách luôn Tuấn hiểu không? Thắng hiểu không? Thấy không? Tại này, thế này Nếu như cứ để khách hỏi dồn dập thì mình đang bị khách dẫn dắt Thì nãy trong trường hợp nãy là um, đang bị dạ. khách khách dẫn dắt Mà mình phải là người chủ động dẫn dắt cuộc chơi Đúng chưa? tức là thay vì để khách chủ động ờ, hỏi đâu mình trả lời đó không sản phẩm đó mình sẵn sàng một loạt thông tin tốt thứ nhất đường của em ngon lắm xe bác vào thoải mái bác xe hơi 7 chỗ hay là hay là 15 chỗ đấy nếu bác có xe muốn, muốn nếu nhà bác có xe khách thì trước cổng cũng có thể để được ví dụ vậy đấy những thông tin ví, ví dụ thôi để cho khách thấy là con đường của mình lớn như thế hoặc là um, một loạt những yếu tố sản ưu điểm này. vậy thì ưu điểm là gì đường giấy tờ pháp lý về vị trí gọi là những cái trường học cách xa bao nhiêu hoặc là siêu thị đấy là những cái những cái ưu điểm đúng không vậy thì mình đưa ngay vào cái nội dung cho đổi đầu tiên này khi mà để lại một cái ấn tượng tốt về cái sản phẩm trong cái khoảng thời gian ngắn thôi tại khách không muốn nghe nhiều đâu mình mình mình mình mình cho nhồi nhét cho khách thì khách không thích nghe đâu mà khách chỉ cần nắm cái thông tin cái ưu điểm của sản phẩm thôi tất cả cái nhược điểm bỏ qua hết trong mình mình phải dẫn dắt thì mình mới làm được điều đó còn nếu để khách hỏi là nó sẽ bị cuốn theo chiều của khách cuốn theo cái hướng của khách vậy là anh em mình phải làm gì dẫn dắt khách trong tình huống này đúng chưa chỉ có dẫn dắt khách thì mới lồng ghép vào trong cái câu chuyện những cái ưu điểm của sản phẩm thôi rồi ok làm lại cái coi tuấn <laughs> không không cần bật điện thoại đâu em cứ coi như là em đang trả lời khách đi tại vì khách hỏi một câu hai câu nào đó thôi đấy, rồi, ừ. À, đến cái đoạn mà hỏi đâu à, để cứ gọi là đầu là từ đầu là từ đầu đi từ đầu đi từ lừa đó nha dạ cái lừa đây này à, alo tuấn phải không dạ à, ông tuấn đây dạ nha Ủa thế mình đăng cái tin thì ờ, bán cái đất đối diện chợ Đông Thăng Long thì nó như thế nào nhỉ? À, dạ đúng rồi, à, cái lô đất ờ, của em thì nó nằm ngay sau gần đây chợ đông trường quận 9 á ừ, Thì không biết là khu vực quận 9 anh có biết qua về quận 9 chứ? Cũng không rẻ lắm đâu, <laughs> hình như sơ bộ thì... À, dạ. Anh cho em hỏi chứ anh tên gì để anh tiện xin hô? Của anh Thịnh, anh Thịnh Anh Thịnh, à, dạ vâng. anh Thịnh thì cái vị trí lên đất của bên em thì nó À, là nằm ngay à, sát chợ Long đường ngay đường Nguyễn Chí Tinh, cũng à, tính của một xe của Nguyễn Chí Tinh. Nguyễn Chí Tinh thì biết dạ dạ vâng thì cái đường Nguyễn Chí Tinh đó thì anh đi qua chợ một xíu là có một cái đường đường vào đất của mình thì nó đường nó rộng khoảng tầm 8 mét đường nhựa à đường nhựa, hình như là khúc rồi nó, nó, nó, nó, đi qua cái khu đô thị Đông Thăng Long gì chứ đúng không? Dạ đúng rồi, nó đi qua khu đô thị Đông Thăng Long với lại là các cái trường tiểu học với ờ, trường cấp một, cấp 2, cấp 3 là là nó hết này. Các cái tiện ích xung quanh là có hết cả rồi. Ôi anh hỏi là anh thấy ờ, là diện tích nó là 5 cái thang nhân 9 lít mấy thì khoảng 50 mét. Dạ đúng rồi là nó năm ờ, ừ. khoảng 51 mét vuông. Với lại anh hỏi cho nó xây dựng sao em? Ở đó thì mình được xây dựng tự do anh thế rủi ro nhưng mà khu dân cư xây dựng mới thì nó lùi vào hai mét tư ừ, dạ lùi vào hai mét tư là thường thì mình xây nhà thì mình cũng làm xăng à, làm xăng luôn cái sân gì à, cái ngắn như vậy mà lùi hai mét tư là còn những cái à, nhà những nhà mình mua hay sao dạ nhà thì nói chung mình xây thì theo phong cách mình thiết kế thôi tại vì lùi trước thì mình đằng nào mình cũng phải trừ sân nên là cũng phải cái bàn đó là không thể cạnh được nhờ nhờ ví dụ mình mà xây xây mà xây hết tết luôn thì không có sang trừ sang nó nó cũng không thoáng ô về giá cái giá như về tính ra như vậy mắc rồi anh em xem xem là cái giá chúng em chế làm sao chứ bây giờ hai xây như vậy cái thị trường mới này à, cái giá mình chắc cũng rất là nhiều anh dạ nói chung thì cái giá này thì ờ, giá mà bên em thì bớt ờ, cái lồng lấy lấy để lấy may mắn cho anh thôi còn cái giá này là giá sát với ờ, thực tế này thấp hơn thị trường Ờ, có thể uh, sắp xếp để đi lên đi tham khảo qua các thị trường tại vì anh cũng chưa có biết rõ về thị trường bên này nên là em à, uh, anh buổi ở đó thì em dẫn anh đi một vòng để tham quan tham quan cái khu vực chính này quanh cái khu này luôn ok thôi vậy là để chiếm hết thời gian em cung cấp sơ bộ thông tin đầy đủ cho anh cái đi nha rồi. dạ dạ vâng, ok vậy thì anh à, có dùng zalo cái số điện thoại anh gọi này không ừ, dạ, đúng rồi để kết bạn mà em gửi qua rồi trao đổi rồi anh em mình đi tham khảo tí thực tế tại vì muốn đáp thì mình cũng phải biết thực tế chứ còn nếu mình nói qua điện thoại thì cũng không thể hiểu hết dạ vâng, dạ. ok dạ, cảm ơn à, các thì à, cái nội dung của cuộc trao đổi thứ hai này thì nó ổn hơn cái nội dung trao đổi đầu tiên à, nó có cái, có cái sâu được một số cái ưu điểm của sản phẩm thứ nhất là đường trải nhựa thứ hai nữa là gì là có được một vài cái vị trí gọi là nổi bật ví như chợ khu đô thị tân thăng thăng long gì đó cái này gì đó có hai ba cái ưu điểm đấy uh, thì nhìn chung là cũng đã sâu được một số nhưng mà nội dung nó vẫn còn dài dài tức là cũng cái cái mà mà để lại ấn tượng thì càng ngắn và càng càng xúc tích thì sẽ càng để ấn tượng sâu sắc khi để lại ấn tượng thì mình mới mới dễ dễ thuyết phục khách đi đi xem khách không đơn giản khách chấp nhận đi xem ngay đâu tại sao tại vì là khách cảm trong cái danh danh mục sản phẩm mà khách gọi thì sẽ là cả chục sản phẩm chẳng hạn nhưng mà khách chỉ chọn ra hai ba cái thì xem không, không đi nhiều đâu nhiều thì mất thời gian tôi sàng lọc chán tôi thấy ổn nó mới đi chứ Đấy, đi một cái hết mất cả cả nửa buổi sáng rồi thì đâm ra là lâu lâu khách nghỉ được ngày hai ngày Đấy, đâm ra họ sẽ chọn lọc những thông tin tốt để đi xem vậy thì thông tin tốt là thông tin để lại ấn tượng tốt đúng chưa đầu tiên phải để lại ấn tượng tốt đã ừ. vậy thì ví dụ như của em để lại một cái cái gọi là cái nhược điểm nồng ghép trong cái câu chuyện đó là cái thông tin có thể là em cung cấp đúng nhưng không nên ví dụ như cái về về về về, về tỷ lệ xây dựng đó tỷ lệ xây dựng đó thì đó là cái thông tin không nên nghe rồi liền ừ vậy thì mình xác định rõ là cái mục tiêu của của cái sự trao đổi đầu tiên khi khách gọi đến là phải để lại thông tin tốt cho khách để lại ấn tượng tốt cho khách ừ. Ừ. cứ cái nào để lại ấn tượng tốt thì mình mình sẽ phải phải xác lập vậy hiện tại giờ mình bán ví dụ anh em có trong tay danh mục khoảng 10 sản phẩm thì tất cả 10 sản phẩm đó hiện tại giờ mình phải tập hợp cái ưu điểm của sản phẩm trong đầu mình luôn khách gọi đến là mình nói nằm lòng luôn không vấp đúng chưa mình vấp thì mình, mình bản thân hàng hóa mình bán mình không hiểu hàng hóa mình tức là khi khi khách thấy mình vấp có nghĩa rằng mình không thực sự hiểu hàng hóa mình mà mình không hiểu thì chắc chắn bán không tốt sẽ không hiệu quả vậy việc đầu tiên anh mình phải thuộc gần như thuộc lòng những cái ưu điểm của sản phẩm mình đó là cái cái then chốt trong việc cung cấp thông tin của sản phẩm cho khách hàng thông qua cái cái cuộc gọi đầu tiên mà muốn cung cấp được thì phải có cái dữ liệu được cung cấp ví dụ là trong đầu mình đã sẵn sàng khoảng độ 5 nội dung thông tin về ưu điểm sản phẩm ngoài ra hết báo cáo hết okay. <laughs> ngắn gọn thôi không cần nhiều hoặc là mình cần thêm ba thì cũng ok nữa ba cái đủ nổi bật đủ ấn tượng là được đôi khi mình cung cấp quá nhiều cũng không nên nha mình chỉ tập trung mấy cái nội dung trọng tâm thôi gọi là nổi trội nhất nếu khách quan tâm mình mình mình mình thấy là khách quan tâm đến đến cái cái cái, cái trường học hay là gì đó những thì mình sẽ tập trung cái nội dung đó đại khái là mình luôn luôn tập trung vài cái thông tin ưu điểm nổi trội nhất của cái sản phẩm mình để cung cấp ngay cho khách không dài dòng ờ, nhìn chung cái cái cuộc trao đổi ờ, này là là, là cũng <coughs> tốt hơn tuy nhiên chưa ngắn chưa ngắn tại mình ngắn nó mới có ấn tượng à, xúc tích nó có ấn tượng nhưng mà muốn xúc tích làm sao đâu phải tự nhiên xúc tích được đâu em phải có chuẩn bị đúng là không chuẩn bị làm sao xúc tích được tại vì mình vừa nói chuyện mình lại còn vừa vừa phải nghĩ không nghĩ là nghĩ trước hết rồi sắp xếp kịch bản trước hết rồi trước khi gọi rồi mình đã biết khách hàng muốn gì rồi tại vì khách còn đang nghi ngờ về về thông tin tức là nghi ngờ về cái xem là sản phẩm này có ngon hay không ngon vậy khi khách gọi đến thì chỉ một chiều duy nhất là cho khách hiểu là sản phẩm này ngon vậy khách đang nghi ngờ là ngon hay không ngon mà đúng không vậy thì cái mình cần đó là ngon chỉ có ngon thôi tuyệt vời và ngon thôi nhưng mà đủ chưa đã đủ để để thuyết phục khách chị xem chưa bán thân nữa còn một điều điều này nữa bán thân là mình thổ địa ừ. thực ra cái này cái điều quan trọng đó là gì khi nếu mình có một thông tin sản phẩm thì khách sẽ nói là thôi mẹ thằng này có một cái mà thằng kia nó cũng có vài cái mà nó ngon cũng có cái ngon và nó còn vài cái nữa thì mình đi xem thằng kia nó nhiều nhiều hơn rồi con nhiều lựa chọn hơn <coughs> đấy đúng là mình là khách hàng mình mình mình, mình đặt ra cái cái, cái cái cái cái cái suy nghĩ đó mà mình tự nhiên mình để trong đầu mình suy nghĩ vậy vậy thì sao bên cạnh sản phẩm đang đăng thì luôn luôn có bộ sản phẩm bộ ba sản phẩm để giới thiệu công ty không có sẵn lấy của anh em công ty đâu có cản điều đó đâu miễn sao anh em có hiệu quả thôi đúng chưa nào để làm gì để thằng khách này gọi đến không lâu nâu bố mày bắt được một khách à, phải hạ gục phải hạ gục không cho phát đấy là mục tiêu của mình nếu gọi nó thấy một sản phẩm nó ít quá nó không muốn xem mẹ xuống từ đây xuống từ thành phố hoặc đôi khi là từ đồng nai mẹ chạy lên từ thủ đức mẹ bọn này cho mình xem phát không có chừng lại đi về tâm lý nó cũng hơi e ngại về sự lãng phí thời gian đúng chưa cái này các bạn còn đó thông tin hữu ích nha không hữu ích nhưng mà sẽ nhấn nhấn mạnh cái sản phẩm của mình là ưu việt hơn một tí làm sao để họ so sánh những cái sản phẩm đó với mình vậy thì em anh đến xem đi em ngoài cái sản phẩm mà em quảng cáo đây em còn có hai sản phẩm cực kỳ hot ra anh đến đảm bảo anh mê người ta đến nếu đất mà không mê cho ông khách con nhỏ nào chân dài không mê luôn đấy. đấy vậy thôi nhưng mà nhất phát nó phải có cái gì đó để cho tin rằng mình đi là có hiệu quả cái quan trọng nha để cho khách tin rằng mình đi là có hiệu quả thì lúc đấy khách mới đi lúc ấy mới mới có cái khả năng để để để, để hẹn khách được còn nếu mà mà mình chưa có một cái gì đó đủ hấp dẫn thì khách mẹ bọn này thôi hẹn thì chơi vậy thôi cũng đầy thằng đây mấy thằng này còn ngon hơn tao tao tươi như thằng này còn thằng kia vừa gọi điện thoại nói thì cũng chả tự tin thông tin cái ưu điểm thì cũng cũng được được nhưng mà có mỗi cái thằng kia vài ba cái thôi đi thằng kia đấy là cái tâm lý chung của của của khách và sao khi mà đã đi thằng kia thì bị nó dắt mũi cho thì không còn đường thoát thằng khác có nghĩa là sao mình bị đóng cái cơ hội lại ngay lập tức đúng chưa <clears throat> cái cơ hội đấy mình nó bị đóng lại lý do là bị đối nhiều đối thủ dẫn dắt quá thế là bây giờ thay vì đến mình thì đến mất mấy mấy ông kia rồi mình còn đâu cơ hội nữa vậy là cái lưu ý thứ hai đó là bộ ba sản phẩm cung cấp cho khách hàng khi mà tiếp xúc trao đổi đầu tiên nếu không có được điều này là mình sẽ không thành công đấy là mình, mình trả lời câu hỏi tại sao mình không thành công nó nằm ở đó đó trong trong việc thuyết phục khách hàng đi xem đó. nó nằm ở đó chưa đâu chẳng qua mình không có cái phương pháp để để để lôi kéo họ rồi yếu tố đó quan trọng chưa nào vậy thì cái đó là những cái thông tin khách cần nhưng mà ngoài cái mà khách cần thì mình còn cho thêm khách thêm tí nữa vậy là mình cho khách vượt cái mà khách cần đúng không ông đéo nào cho thích thế tiếp thì bỏ ra 10 đồng thì nhiều khi ở dưới lại còn ở trên Đấy, con nấc <laughs> đúng không thằng đéo nào thích gà đâu có dưới trên tay bỏ không trắng <laughs> mà đấy là những cái mà khách họ mong đợi đó là những cái khách mong đợi mình cho khách những cái mà mình à mà khách nghĩ rằng khách không có trong kinh doanh là là vậy nếu mình đáp ứng khách tốt hơn những gì khách mong đợi khách sẽ ủng hộ mình đôi khi là hơn nhau một tí tí vậy thôi nữa. vậy thì cái cần thứ hai đó là chuẩn bị bộ ba thông tin phẩm nhưng tại sao lại là ba không phải năm không phải là bảy đúng quá nhiều cũng không nên và một cái sản phẩm kia mình đã cung cấp cái cái ưu việt của nó rồi thì những cái sau này mình không cần phải cung cấp quá nhiều mình chỉ lấy một cái thôi tại vì mình biết rằng trong bộ ba đó cái đó là cái cái ngon nhất mình mới đăng đi đăng vậy hai thằng kia có có cần cần cung cấp nhiều không có cần nói nhiều về nó không nói chi cho mất thời gian cho nên mất đi cái sự ấn tượng đúng là tại vì mình biết là nói ra càng nói thì càng mất điểm mà <laughs> nói chi <laughs> đấy vậy thì đấy là đấy là để lại một à, cái cái điều thứ hai mà anh em mình cần đó là cung cấp thêm cho khách về thông tin bộ ba sản phẩm mình có hồi nãy là cái ưu điểm rồi đúng không phải cái thứ hai là cái bộ ba sản phẩm rồi còn khách còn cần cái gì nữa không ví dụ cái bộ ba chưa chưa có hàng nào nữa thì sao thực ra khi mà khách đã gọi và thông tin còn hấp dẫn hơn những gì khách tưởng trên thông tin đã đăng thì chắc chắn khách, khách sẽ đến đúng chưa tại khách gọi là khách đã để ý rồi đã quan tâm rồi nhưng mình còn cho khách nhiều hơn cái thông tin mà khách đang nhận được trên tin đăng vậy lý do gì khách không đến không đến cho thêm cảm giác ờ, bên cạnh mình còn bonus thêm hai ờ, sản phẩm nữa nhiều cái giọng nói hay chị ba tuổi hồi à, ừ. trước trước bà kia bà bốn mấy tuổi chị ba tuổi đó à. trời ơi dòng chị như gái 18 đó, <laughs> em đâu mà chị ba gặp em đâu chị em nước ừ, những cái câu khen khen rồi đấy thì đấy là những cái mà khách cần ha khách cần gì nữa không cái này tôi muốn thêm là cái ngữ điệu cái dòng điệu trong trong cái câu đàm thoại rất là quan trọng chị em anh chị em cái này nó sẽ nằm trong cái bài ờ, cái cái cái cách thức truyền thông sao tức là cách cách thức cho cái nội nội dung về về, về âm điệu sao cái này thì trao đổi về cái nội dung này thôi còn nó rất nhiều cái nội dung đó rồi ok vậy thì đến giờ này rồi ấy tức là mình khách đã tức là mình đã phá tan cái sự ừ. nghi ngờ về chất lượng sản phẩm mà mình cung cấp cho khách tức là nãy giờ mình trao đổi cái này là mục đích của mình là vậy mà đúng không mình đã phá tan là cái nghi ngờ về về không biết là cái sản phẩm này tốt hay không tốt ờ, pháp lý có ổn hay không ổn hoặc là có những đặc điểm gì nổi bật hay không đã phá tan được hết cái đó rồi bon nước thêm rồi vậy thì khách cần đó là xem thông tin đúng không đến giờ này là khách cần xem rồi thì lúc này là cái lúc mà mình sẽ đưa những cái chiêu để cho khách đi xem mình thấy lúc này là khách, khách cần điều đó mà nhưng mà đôi khi thì nó cũng sẽ còn những cái kiểu mà bây giờ thì quyết định đi xem đấy nhưng mà hồi, hồi ngày mai là ui mẹ thôi bận quá ví dụ vậy vậy thì làm sao để, để khách thiết lập ngay cuộc hẹn thiết lập ngay cuộc hẹn rồi nãy ở trong anh em đưa ra cái tình huống để để cho khách thiết lập ngay cái cuộc hẹn đi cái cách thức đi nãy giờ nó dẫn dắt rồi đó giờ phải phải phải gọi là gặt hái kết quả đây là thời điểm gặt hái kết quả tôi tôi từng làm muốn đi xe đó bây giờ làm trong chốt đi xe này ừ. đó, thời gian à chứ tuy nhiên là chốt kiểu ngay lập tức đi ví dụ à, <clears throat> giờ sản phẩm của em thì em giới thiệu đó tốt thì quá tốt ở trong khu vực này em đang nắm rồi nếu mà được thì à, anh chị sắp xếp à, chiều nay mình qua xem nền đi tại vì bữa giờ khách hàng xem cũng nhiều muốn muốn chốt ngay đi xem để đang muốn cái <coughs> đấy là một cách rồi à, với Thắng có, có, có cái ý nào để thuyết phục khách đi, đi xem hay không <coughs> em thường à, em đẩy khách đi xem là đẩy lửa khách hưng phấn là nó đi ngay ví dụ không em em đưa ví dụ luôn thì cảm giác như mình có một cái kênh đó dạng như hồi giờ mình chơi với đầu tư để tính ok thì em cứ đưa cái ví dụ của em như kênh đó chị à, thường người ta biết nhưng bây giờ nói người ta không biết đi mà gọi mình thì thì nó có cái à, kênh cái kênh gọi mình kênh à, kênh của mình đây những cái kênh mình đưa các thông tin rồi thì bây giờ tức là cuộc hẹn bằng cách uh, à, nếu bây giờ là trưa đi thì có tầm uh, nửa tiếng uh, tiếng chị chị có rảnh không chị còn đấy không à, à, ờ. em cũng gần đấy à, tại cũng có một khách à, em vừa mới dẫn ở gần đây thì người ta cũng có nhiều khách đang quan tâm cùng chị nói chị còn tâm thì chị tranh thủ trong trong trong trong, trong chiều nay đi xin luôn ừ ok à, đấy nhiều, nhiều khi mà okay. à, mất uh, chậm một phút mất cái đời chị <laughs> em thường làm mà mấy câu mà tục ngữ không chậm phút cái đời rồi đấy là một ừ. cách thì đây đang nói chuyện thì nói vậy thôi nói trực tiếp khách thì tức là bây, bây giờ mình nói ở đây mình cứ mình cứ phải thoải mái à. tại vì mình có như đây một, một, một, môi trường anh em mình là môi trường gọi là practice mà thực hành mà đâm ra là mình mình mình phải thoải mái tự tin để để mình chạy như nào ta thách thực tế nói không sao mình cứ nói sao nó cảm thấy là coi như khoai sẵn thế đi mình phải practice tốt thì mình ra ngoài mình mới mới thực hành tốt được thì nó, nó, nó cái, cái câu chuyện nó vậy thôi còn tùy vào những khách mà có khách nói nhiều lúc như này nhiều lúc như kia cho nó không có đặt khuôn vào à, về cái công tác á, tại về công tác chuẩn bị cũng quan trọng tại cái cái hay cái dở nó nằm ở công tác chuẩn bị đôi khi mình cứ nghĩ rằng mình giao tiếp không tự tin mình cung cấp thông tin không tốt nhưng thực tế chưa hẳn đấy là cái mấu chốt mà mình thiếu ở công tác chuẩn bị dẫn đến là mình thiếu thông tin rồi mình nói ra nó sẽ mình vừa nói lại vừa phải sàng lọc thông tin đâm cái đầu mình lại vừa một lúc đã đã đã đã lung túng là mình phải làm hai ba việc việc thứ nhất là sàng lọc thông tin việc thứ hai là nói việc thứ ba là nắm bắt tâm lý khách hàng đúng chưa vậy thì mình chuẩn bị hết thông tin trước đi thì mình sẽ nói cái gì thì lúc gặp khách hàng mình chỉ nói thôi nói như cái máy luôn lúc cái đài phát thanh còn thua mình đấy đâm ra lúc đó cái hiệu quả của việc thuyết phục của mình sẽ cao hơn rất nhiều cho so với chuyện mình không chuẩn bị đây là lý do tại sao mình muốn là anh em phải nắm bắt thật tốt những cái <clears throat> ưu ưu điểm của sản phẩm mình nếu như ông bạn nào mà thật không có được cái thông tin ưu điểm tốt thì chắc chắn nó sao thuyết phục được khách bởi vì lúc đó mình còn nghĩ ra phải ngồi đó phải nghĩ là à không biết cái này có ưu điểm gì để mình nói với khách rồi đôi khi mình lại nói trong quá trình nghĩ mình lại không biết có nên nói với khách điều này không tức là ngay cái chuyện mình truyền đạt thông tin nó thiếu tự tin rồi mà thiếu tự tin làm sao mà thuyết phục với khách hàng đúng là vậy thì công tác chuẩn bị cực kỳ quan trọng nãy đang đang nói đến nội dung thì thắng đang trao đổi à thuyết phục khách đi xem thì có có những cái câu có những dạng câu mà giúp cho thúc đẩy khách xem không phải tự nhiên khách đi xem đôi thích là một lẽ xem là một cái yếu tố vượt những cái ý thích đó nữa đúng không nghe thì thấy thích nhưng mà nhiều khi là mình phải làm cái gì đó vượt lên cái sự thích đó cách mình xem vượt thích là gì là sướng mới để chán quá <laughs> mẹ vượt thích là sướng như là gì ok vậy làm cái khách sướng nghe nghe đây đó là cái sướng này tức là đôi khi khách sẽ khi là khách đã thích rồi khách cảm thấy hấp dẫn rồi thì cái cái mà khách cần đó là muốn sở hữu vâng. ừ. khách, đã thích rồi khách muốn sở hữu nó ừ. về mặt tâm lý này đúng chưa nào tôi thích một cô gái đó thì đã muốn làm vợ ngay đúng chưa đã thích thì mình muốn cô ấy làm vợ mình một đêm hay mười đêm chả biết hay cả đời tôi cũng chưa biết đấy là tâm lý tâm lý khách hàng cũng thế đã thích thì tâm lý sở hữu nổi nổi lên vậy thì sao mình cho khách rơi vào trạng thái nấp nửng của của của cái trạng thái sở hữu có nghĩa là sao khách đang muốn sở hữu thì mình cho khách một cái rơi vào cái điều kiện gọi là khách nếu không nhanh hoặc là không sắp xếp kịp thì đang có những cái mối đe dọa về sự sở hữu đó hiểu không hiểu không ừ. có những mối đe dọa về sự sở hữu đó về, mặt về mặt tâm lý là mình mình mình thấy nó là là sự logic đúng chưa khách đã thích rồi thì tâm lý sở hữu đang nổi lên muốn cưới ngay Đấy. nhưng mà mẹ nhiều thằng đang rình quá chị ơi nhanh lên tí nhanh lên tí con cọ kế bên nó đang dắt ba bốn khách em không kịp đâu đúng chưa đúng không tại vì khách cái này mà em quảng cáo chị thì thì vẫn còn đây tại vì cái đó em kiểm soát nhưng còn hai cái thông tin sản phẩm mà còn lại kia thì em lại không kiểm soát được nó em không kiểm soát được nó đâm ra em muốn bán cái sản phẩm kia không là thằng con mấy kia nó bán mất <laughs> đúng chưa tức là khách đang muốn sở hữu vậy mình cho khách rơi vào trạng thái gọi là bất ổn trong trong tính sở hữu đó rồi đưa một vài câu coi thì đấy là một dạng như lấy đó đó tớ cho con đi xem xem nào chắc là món này thì à, lúc à, chị chúng tôi gọi là nói à, chiều nay cũng đang có hai khách à, chúng ta hẹn đi xem thì nếu mà anh à, sắp xếp được đó thì à, chiều anh lên xem đất luôn tại lô lô này thì nó cũng đang là tốt nhất trong cái so với khu vực cho nên là nếu mà anh chiều anh sắp xếp được càng sớm thì càng tốt thì anh đến xem đất càng tốt càng lớn càng tốt à, ok đấy là một câu tức đây mình chỉ cần đưa câu không cần tương tác để mình phân tích thôi ha dạ, vâng. à, ví dụ như này nếu như trong tình huống mà mình đưa ra những cái vài cái mà mang tính chất mình chủ động thì khách nó sẽ sẽ sẽ sẽ nghi ngờ tức là mình nói là có hai ba cách xem ok có thể là thật hoặc có thể là giả nhưng đa phần khách sẽ nghĩ là ông này tạo dựng tình huống mặc dù có thể là thật đi cũng bị nghi là tạo dựng tình huống cái xu hướng này nó vậy cái xu hướng như vậy nên là khách nó thì lại đéo một cái trò mấy ông gọi xong cuộc gọi lại thì trò mấy ông nhà nó mấy ông muốn tôi đi xem với mẹ đi đấy kiểu kiểu đấy nó là vậy đó thực tế nó thế đó. Nếu, thích rồi thì nói vậy là không thích liền ừ, nhưng mà nó thích đã thích rồi thì à, nhưng mà nếu độ hấp dẫn vậy thì dạ. là là là là, là gọi là chưa ngon bằng cái cái kiểu khác Đấy, tức là mình mình anh em mình phân tích ở đây là chọn ra những cái ngon nhất để mình mình chiến ngon nhất <coughs> mình mình chỉ còn có mấy phút nữa thôi này mình một ngày mình không trao đổi nhiều có thể là nội dung còn dài đấy nhưng mà thôi ờ, kệ cứ trao đổi ít uống mà nói ờ, khéo chạy như à, ở cái khu vực này khách những cái dòng phẩm này khách tụi tôi rất là nhiều rất rất nhiều luôn mà cái thông tin này đó em nói thật chị thông tin này kính nó ít ai biết à, à, mà chị không tranh cũng sớm đó thì thông tin này mình nhiều tiếp cận với nhiều người đi trong ngày rồi nhắc biết dòng <laughs> đưa đi sản phẩm hiếm mà ít người biết nó tạo hiệu khang hiếm mà tốt nữa nhiều lúc mình nói quá thì, thì, thì, thì là cái cái, cái, cái cách nói của thắng thì